mỗi ngày có sáng trưa chiều tối. Văn minh nhân loại ngày nay đang ở trong mùa đông giá lạnh, cũng là thời khắc tối tăm nhất. Căn cứ học thuyết âm dương, xuân hạ là tiết dương thị âm bình, cũng có thể ví như một người ở tuổi thanh xuân, tráng kiện, dương khí đủ đầy. Còn đến thu đông là thời tiết âm thịnh dương suy, giống như một người về già. Đồng dạng cũng có âm dương biến hóa, như buổi sáng chuyển sang trưa là lúc dương thịnh còn chiều tối là thời khắc âm thịnh. Hiểu được những khái niệm này, chúng ta sẽ biết tại sao trong nhiều dự ngôn nói hiện nay là thời âm thịnh dương suy. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể bước qua thời kỳ âm thịnh dương suy và tiến đến thời đại huy hoàng? Hãy cùng tâm linh cuộc sống chiêm nghiệm một vài lý giải trong video ngày hôm nay. Hiện nay là thời kỳ đông hàn của văn minh nhân loại, cơ đốc giáo gọi là thời kỳ cây cối héo tàn. Cũng có dự ngôn gọi đây là thời kỳ hoàng hôn của chư thần, thực ra đều là cùng một đạo lý, ý nghĩa là thời cuối cùng của văn minh nhân loại thời Bắc Tống có dự ngôn mai hoa thì, cũng dự ngôn vào thời cuối cùng của mùa đông nhân loại, sẽ xuất hiện hoa mai không sợ đông hàn vươn mình đứng giữa sương tuyết, dự báo và nghênh đón nền văn minh nhân loại bước vào mùa xuân của kỷ nguyên mới. Đây là do biến hóa của âm dương mà ra. Lý luận âm dương cũng đề cập đến, khí nhẹ trong bay lên, nặng đục thì rơi xuống, thứ nặng đục hạ dáng thành âm, thứ nhẹ trong bay lên trời, thông thần, thứ rớt xuống thông đất, tiếp nhân. Cho nên cao là dương, thấp là âm. Tầng thứ văn minh nhân loại cũng đồng dạng như vậy. Khi ở thời kỳ dương thịnh, văn minh nhân loại là kết nối với văn minh cao tầng, thông thần. Còn ngày nay là thời âm thịnh dương suy, văn minh nhân loại là thông địa, là văn minh tầng thấp coi trọng vật chất. Đây cũng là hướng đi của văn minh nhân loại. Chính vì văn minh nhân loại có biến hóa tầng cao, tầng thấp, cho nên vào văn minh thời kỳ đầu mới xuất hiện Thích Ca Mâu Ni Phật, Lão Tử, chúa Giêsu e những bậc giác ngộ đến truyền bá kinh điển của thiên giới, thần giới. Nhưng vào thời âm thịnh dương suy thì xuất hiện học thuyết tiến hóa Darwin, học thuyết Marx, rồi khoa học các loại sản phẩm thấp kém đăng đàn. Đây cũng là lý do tại sao bà tiên tri người Mỹ ra nói, hy vọng của nhân loại ở phương Đông, phương Tây chỉ là nhân loại mạt đoan. Mạt đoan là gì? Là sản phẩm thấp kém nhất, là sản phẩm cặn bã cuối cùng. Thứ khoa học mà người hiện đại nhìn nhận là tuyệt tác thì thời cổ đại nó chỉ được coi là những thủ thuật nhỏ mọn, không thể đưa lên lễ đường trang trọng. Nhưng văn minh phương Đông luôn giữ mạch văn minh cao tầng làm dòng chính, chỉ là tạm thời bị văn hóa biến dị của phương Tây ký sinh. Cổ nhân phương Đông luôn coi trọng tư tưởng vương đạo nội thánh ngoại vương. Ngay thời cuối nhà Thanh, Trung Quốc, từ Hy Thái Hậu cũng không bắt lão hòa thượng Hư Vân phải quỷ. Kỳ thực, Đông Y là di sản của văn minh cao tầng thời cổ đại. Đây cũng là hy vọng của nhân loại nhưng có mấy người tin và thực hành, đặc biệt là những nhân vật nắm quyền hành, quyết sách, họ đều là những tín đồ của văn minh tầng thấp, làm sao hiểu được nội hàm mà có thể nghĩ cách thực hành đây. Cho nên, cái mà người hiện đại gọi là mê tín là liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo chính thống, đó chính là văn minh cao tầng. Còn khoa học mà ngày nay tôn sùng lại chính là văn minh tầng thấp. Phật Thích Ca Mâu Ni gọi đây là thời kỳ mạt Pháp, cho nên khoa học chỉ là sản phẩm của thời mạt Pháp mặt kỹ mà thôi. Văn minh tầng thấp có muốn hạ thấp văn minh tầng cao thế nào đi nữa thì nó cũng không thể đăng đàn trang trọng, cho nên nó mới gọi văn minh cao tầng là mê tín. Nhưng dù sao thì nhân loại cũng đang ở thời kỳ trí tuệ tối tăm, cùng đồ mạt lộ. Lên họ cũng bảo sao làm vậy, theo nhau phụ họa, chẳng phải là có người nói. Thế giới hiện nay là một bệnh viện tâm thần đó sao? Kỳ thực, mỗi một thời kỳ văn minh đều có quá trình phát triển như vậy, đều từ văn minh cao tầng rơi rớt xuống văn minh tầng thấp rồi đi vào hủy diệt. Tại sao lại như vậy? Là bởi vì văn minh tầng thấp hoàn toàn thoát ly khỏi ước thúc đạo đức và tinh thần, cuồng vọng tự đại nghiêm trọng, không tôn kính thần linh, thiên địa, từ đó bị các sinh mệnh cao tầng rời bỏ hoặc giáng tội mà hủy diệt. Nhân loại tự cho khoa học là xuất sắc, nhưng trong mắt các sinh mệnh cao tầng thì đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần rồi, không có gì độc đáo cả. Những di tích văn minh tiền sử được khai quật chẳng phải đã chứng thực từng có nhiều nền văn minh với trình độ khoa học cao siêu đều bị hủy diệt đó sao? Sinh mệnh cao cấp duy hộ sự thanh tịnh, sự nguyên sơ. Một khi xuất hiện sự phá hoại quá độ của những thứ gọi là khoa học, khi vượt quá sự nhẫn nại, họ sẽ coi nhân loại như là rác mà hủy bỏ đi. Đặc điểm của nhân loại trong thời kỳ văn minh cao tầng là chi túc thiểu dục, biết đủ, ít ham muốn, vô vi, như đứa trẻ ngoan tất nhiên sẽ được người lớn bảo hộ vỗ về, cho nên khi ấy nhân loại được thần bảo hộ. Nhân loại thời kỳ văn minh tầng thấp thì đa dục bất chi túc, nhiều dục vọng, không biết đủ, vì dục vọng mà làm, cuồng vọng tự đại. Trẻ con như vậy ai thấy cũng phiền lòng, nên bị thần vứt bỏ cũng hợp tình hợp lý. Kỷ nguyên mới sẽ mở ra, cũng là chu kỳ xuân hạ thu đông của văn minh nhân loại lần này sẽ kết thúc, tương lai sẽ khai mở một nền văn minh mới, giống như khi chúng ta kết thúc một năm cần tiễn cũ đón mới, nghênh đón một năm mới, mà năm mới lại bắt đầu từ mùa xuân, cũng là bắt đầu lại ngày xuân đầu tiên của văn minh nhân loại. Vậy nên tiếp theo sẽ là thời đại văn minh cao tầng dương thịnh âm bình, cũng là thời đại mà những người hiện nay vẫn chấp mê bất ngộ gọi là thời đại mê tín. Thực tế đó là thời đại văn minh cao tầng. Ai có thể bứt phá bước này, ai có thể bước vượt qua vùng chúng này mới có thể tiến vào kỷ nguyên mới, nếu không sẽ nằm trong cuộc đại thanh tẩy tống cựu nghênh tân, bị xem là rác và bị quét vào thùng rác đổ đi, thật là quá tiếc nuối. Cho nên, người thật sự quý tiếc thân mình, không có thù hận gì với bản thân, cho dù có thù hận thì cũng hy vọng bạn tự hòa giải, bỏ bất tự ngã, hy vọng bạn có thể bước kịp lên. Đây là cơ chế vận hóa âm dương, gọi là biến hóa thiên tượng. Sức người chẳng thể làm gì, nhân loại trước biến hóa này thì chỉ nhỏ bé như con sâu cái kiến, chỉ có thuận thiên nhi hành, hành sự thuận theo thiên đạo mới có sinh mệnh mới. Hy vọng và chúc phúc cho tất cả mọi người có thể tiến nhập kỷ nguyên mới. Chúc mọi người may mắn. Có câu nói rằng, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu, thiên địa không có nhân từ, coi vạn vật như vật nuôi vậy. Có lẽ trời đất cũng có lúc không biết phải làm sao. Ông cũng cần phải tân trần đại tả, cũng cần vứt bớt gánh nặng. Ông cũng có quy luật sinh tồn, vận động, nghỉ ngơi, để bạn không bị vứt bỏ. Ông phải nghĩ cách báo cho bạn biết trước nhưng ông không thể dùng ngôn ngữ mà bảo bạn bởi vì ông là ông trời, không cùng tầng thứ với bạn, nhưng ông sẽ dùng cách khác để nói cho bạn biết. Đây gọi là thiên thùy tượng, trời hiển thị thiên tượng xuống nhân gian, mục đích là để bạn có thể bước lên được. Bạn đừng khởi phản loạn, phá hoại, đừng quay lưng với đạo. Điều đó tương đương với những độc trùng, tế bào ung thư trên thân cần loại bỏ, người tốt sẽ được lưu lại. Thánh nhân đã nói, những vị có tín ngưỡng chính giáo kiền thành, bao gồm cả Phật giáo, đạo giáo, cơ đốc giáo vân vân, nhưng tuyệt đối không có mắc giáo, đều sẽ được cứu rỗi. Vậy nên tín ngưỡng chính là cứu rỗi. Người muốn được cứu rỗi thì hãy mau mau vứt bỏ tín ngưỡng thấp kém, đi tìm tín ngưỡng chính giáo. Người nếu không tin mà cũng muốn đắc cứu thì hãy làm người tốt, tuân theo văn minh cao tầng mà bất dục biết đủ, vô vi, không làm việc xấu thì cũng là được rồi. Hãy nhìn xem, ngày nay khoa học kỹ thuật nằm trong tay những kẻ đạo đức bại hoại đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Cho nên khoa học này cuối cùng sẽ dẫn đến hủy diệt, không bị bệnh dịch hủy diệt thì cũng bị hạt nhân nổ hủy diệt. Thiết nghĩ không có mấy người không nhìn thấy điều này. Vật cực tất phản, tối rồi phải sáng, âm cực sinh dương, nhất âm nhất dương, không đầu không cuối. Đó là cơ chế vận hành âm dương, là đạo luân hồi bất diệt, nếu không thì làm sao có cuộc sống mới. Văn minh tầng cao dễ dàng bị rớt xuống văn minh tầng thấp, nhưng từ văn minh tầng thấp muốn thăng lên văn minh cao tầng quả không dễ chút nào theo thiện thì sáng tỏ, theo ác thì băng hoại là nguyên nhân này. Trong thời kỳ thay thế cũ mới của rất nhiều nền văn minh tiền sử, nhiều người không theo lên được, từ đó mà bị đào thải. Bởi vì kỷ nguyên mới là do văn minh cao tầng sáng tạo. Hy vọng những người tư tưởng không thăng hoa lên kịp nhưng vẫn muốn bước vào kỷ nguyên mới. Hãy chịu khó gian khổ một phen, gọt bỏ những thứ văn minh tầng thấp, hướng về văn minh cao tầng, không làm điều ác, chỉ làm việc thiện. Đây là con đường đắc cứu của chúng ta.